cú dân tao tao tại nay luôn cho chuyện hay là cú dân bao tại cái tao nhẹ ở nay từ dân tí thâu lo muốn tao rõ nên từ từ xia của mà bóng là cú từ chỉ bao tao cú trình chỉ thế cú trình thú vị thao của là tay nhẹ thế là tao đã chỉ lo nên dân chỉ cả bu họ cú lu xia dân xa từ dự tên che nên chỉ lu nụ nó cú mảng cả xia và chính thế chế họ nên nãy nhẹ từ chỉ mò bu nên cứ đồn nô là nó mòn tu nếu mà cho ta tôi già lo thể bế tên nung kẹt nếu lúc phun cho là tiêu chí mua tu lo cho lo bé cho mi hoàn đời nó tiêu chí bỏ thế chí bỏ to nhà ta lo cái gì tao ta mua vì thảo của trong bây giờ lời nó cũ dành chỉ lành tiền nè nếu cũ nè thì giờ cũ gì họ cũ lưu lưu cho xa tiền nè giờ tôi nên vẫn nó chỉ khó sẵn không muốn cho khó tư lo là khó cho khó lá chỉ thông lý lùa thế nè thế lùa thế gì cũ dành tu sửa khó mua tôi nên lý nè lo ô cũ nè thế ô cũ gì đâu lo lo có tao ô mù, yeah tao thời gian đó cũ tôi khen cầm cho nó cũ nó tôi thấy chúng mua to share còn mua cho nó cũ nó tôi thấy chúng mua to share yeah 噜叫去海靠之后，咕噜学英过在三个内让自为莫到绕顾到找不到，我贴在明了中，你我你我自有主导的，古有偏保家你也去做，我不觉得是不顾了落嘎，是你有蘑菇接单了，你也去路是绕顾到，你也去把他那去住，有努từ nên chạy cú mù, trong ly luôn tu, ni thân nên yêu đu họ cố luôn nên cho chúng mua luôn nô còn nên ý từ muốn à, sẽ kể sao chia ô lối tiếng chỉ cho cụ thôn nô tâm mò dù nó có yêu trò sẽ cờ thế trò sẽ cứ có bé luôn nên được sao thế tao câu la tao thương nên kinh nên thế tao lo sợ thế thiệt chỉ xa xa cố luôn chế lù thay tao hay thiệt cụ chỉ xa bỏ thôi cũng mò ý bỏ mò chế rong nhỏ mà cá rong nọ lời nhỏ nung tao chỉ mò nếu nếu ô chỉ lo sợ được cụ ý xa chế cho ta thôi ya ni ye chỉ mò nung kê thứ bây giờ cố luôn nên